đi chào cả nhà nha sắp tới uh, rất là lạnh đấy trời lạnh này thì thực sự là chỉ thích là được thưởng trà ở nhà cùng với người thân và bạn bè thôi và nếu mà nghĩ đến trà thì hãy nghĩ đến thức dân trà nha À, cũng là lần đầu tiên Thức Xuân Trà livestream ở à, trên à, và cũng sẽ là sẽ dành tặng những phần quà cũng cho tất cả các bạn uh, yêu trà và uh, với sản phẩm của Thức Xuân Trà ấy thì uh, đều sẽ được đóng gói các bạn thấy hôm nay mình sẽ livestream để giới thiệu các bạn về bốn dòng trà bốn dòng trà hiện tại của bên mình đó là dòng trà Long Vân dòng trà Bách Long Hương dòng trà thức tâm trà và dòng trà um, bát tiên và cũng sẽ dành tặng cho 8 phần quà 8 phần quà là mỗi một uh, phần quà để à, mỗi một sản phẩm trà dành tặng hai phần quà cho các bạn đó chính là các bạn hãy chia sẻ uh, livestream này trên các hội nhóm 5 lần ạ và cũng đánh uh, và cũng viết uh, sản phẩm tên sản phẩm của từng dòng trà đó chính là dòng trà Long Vân này, Bách Long Hương này, à, bắt tiên cùng thức tâm trà cùng với số điện thoại để bên mình cũng sẽ gửi các phần quà này đến cho các bạn và ngoài việc gửi à, tặng phần quà tám phần quà ra thì bên mình à, có những bạn mà chúng ta chưa nhanh tay lắm ấy thì cũng có thể là các bạn hãy để lại số điện thoại để bên mình cũng gọi điện tư vấn cũng như là sẽ gửi tặng về mẫu thử sản phẩm để các bạn có thể thử về các sản phẩm dòng trà của bên Đức Tâm nhé và như các bạn thấy thì ở dòng trà các dòng trà sản phẩm trà của bên Đức Tâm Trà bên mình thì uh, thường là được đóng gói túi là hai lạng và đóng và sẽ có túi kẹp zip ạ bao bì cũng rất là đẹp bao bì cũng là từng sản phẩm một đều bao bì rất là đẹp ạ và túi kẹp zip này thì cũng là rất là thuận tiện cho khách hàng khi mà chúng ta sử dụng cũng như là chúng ta bảo quản sản phẩm sau khi mà mình sử dụng và với mỗi một sản phẩm này là chúng à, nếu mà giả sử trong trường hợp mà các bạn muốn đi biếu tặng các sản phẩm trà của bên Đức Xuân thì bên mình cũng sẽ có một à, túi nhỏ kèm theo đó là một chiếc túi rất là xinh đấy ạ một chiếc túi rất là xinh nha để à, chiếc túi này thì mình sẽ để để sản phẩm của Đức Xuân trà vào đây ạ và đây cũng sẽ một là một trong những phần là những phần quà rất là đẹp và ý nghĩa cũng như là trong những dịp à, lễ Tết sắp tới để các bạn có thể dành tặng cho người thân và gia đình của mình và bây giờ thì mình cũng sẽ à, giới thiệu với các bạn về từng sản phẩm à, trà của ngày hôm nay à, các sản phẩm trà thì thực ra là bên mình cũng có rất là nhiều dòng trà nhưng mà à, hôm nay thì mình cũng sẽ như là mình đã nói ngay từ đầu là mình cũng sẽ xin chia sẻ về dòng trà Bát Tiên, dòng trà Thúc Tâm, dòng trà Bát Long Hương và dòng trà Long Vân của bên mình. Đầu tiên là về dòng trà Bát Tiên này, thì à, mình cũng sẽ à, bóc để các bạn có thể nhìn thấy rõ về cái trà Bát Tiên bên mình nhé. túi rất là dễ sử dụng này dùng xong chúng ta có thể đóng dây vào thế là bảo quản và một sản phẩm này thì khi mà chúng ừ, ừ, để trên bàn thì cũng rất là đẹp ừ, các bạn hãy xem à, à, về cánh trà của bát tiên nhé à, dòng trà bát tiên thì có một đặc điểm đó là um, kính trà rất là chắc và um, thường ở đôi tôm ấy khi bạn các bạn nhìn thấy này ở đôi tôm kính trà sẽ có có màu có kiểu giống như màu trắng nhưng mà nó không không trắng nhiều như giống giống như dòng trà san tuyết đâu và um, dòng trà bát tiên thì uh, theo như bản thân mình uh, đấy đấy là dòng trà đấy là một dòng mình tìm hiểu á thì đó là dòng trà là bắt đầu là nguồn gốc là từ Trung Quốc và giống trà này thì cũng đã được lai tạo với giống trà tại địa phương uh, địa phương của mình um, và khi mà uh, chúng cho trồng nhiều ở các vùng chè ở Thái Nguyên ấy thì cũng vẫn được giữ là cái tên là Bát Tiên uh, nhưng mà khi mà lai tạo với giống chè địa phương mình thì cũng đã cho cho, cho được những cái dòng sản phẩm trà mang đậm được cái à, bản mang đậm cái hương vị của dòng trà Tây Bắc um, bây giờ mình sẽ ba dòng trà bát tiên để các bạn có thể xem về màu trà này à, các bạn hãy nhanh tay để nhận phần quà từ thức xuân trà nhé à, hãy nhanh tay là với bạn nào mà muốn được nhận một phần quà về dòng trà bát tiên của Đức Sân Trà thì hãy đánh à, dòng chữ bát tiên cùng với số điện thoại để bên mình à, và cũng nhớ rằng là hãy chia sẻ lên các hội nhóm nhé bởi vì những bạn là nếu khi chúng ta chỉ đánh với dòng trà mà chúng ta chưa chia sẻ với hội nhóm thì cũng sẽ không được tính để nhận quà đâu à, bây giờ các bạn nào mà muốn nhận mẫu thử về trái bát tiên thì cũng xin hãy để lại số điện thoại để bên mình cũng như sẽ gọi điện tư vấn và gửi mẫu thử về dòng trà bát tiên này nhé trà bát tiên này có một đặc điểm là uh, rất là được nước được nước tức là khi mà chúng ta pha đến lần nước thứ ba thì trà nó vẫn giữ được cái vị đậm đà trong dòng trà này tí nữa mình à, à, hôm nay là mình sẽ pha um, trà vào ấm thủy tinh để cũng như là các bạn có thể nhìn thấy được là cái màu nước trà màu nước trà trong trong ấm này và cũng như là tí nữa mình cũng sẽ à, bỏ cái bã trà cái bã trà để các bạn có thể xem được đánh trà sau khi pha nha cái màu nước của dòng trà bát tiên này ấy, thì nó um, có cái màu um, dòng trà bát tiên nó là theo đặc đặc thù của từng giống chè rồi thì bát tiên thì nó cái màu trà nó sẽ không được xanh như các dòng trà khác nó sẽ có một cái màu uh, xanh vàng xanh xanh vàng và đấy là cho đặc điểm của giống chè như mình nói từ đầu ạ nên các bạn có thể nhìn thấy màu nước của trà bát tiên nhé đông lạnh nhiều khi chỉ cần à, à, một ấm trà và nhâm nhi với bạn bè thì cũng là à, một cái thú rất là vui à, và dòng trà bát tiên này thì thực sự là rất là thơm khi mình pha một ấm trà mà cái hương thơm rất là sảng khoái hương thơm rất là thanh mái với bạn nhé Tức là đâu Tiên là một dòng trà mà theo như mình cảm nhận thấy đấy là có khi mà uống ấy thì sẽ có một cái vị chát chát nhẹ, nhẹ pha một chút đắng mà đắng chát và sau đấy hậu ngọt rất là kéo dài và mùi à, hương của trà ấy rất là thơm đây để mà trà bắt đầu ngấm hơn rồi này các bạn có thể nhìn thấy được cái màu trà này đây màu trà này nhá bạn hãy nhìn thấy màu trà thể xem được cái bãi trà lại nhanh tay nếu nhận phần quà của Thất Sơn Trà thì hãy uh, nhanh tay ghi chữ uh, dòng chữ ba tiên cùng với số điện thoại nha và với mỗi đối suất uh, hiện tại là mình sẽ có hai suất quà tặng cho người nào nhanh tay nhất chia sẻ lên năm hội nhóm cùng với uh, đánh đồng chữ cùng với số điện thoại này thì mình sẽ tặng hai phần quà cho hai bạn cùng với uh, nếu mà các bạn muốn được sở hữu uh, dòng trà thức uh, dòng trà bát tiên này ấy, thì uh, hãy cũng hãy để lại số điện thoại cùng với dòng chữ bát tiên để bên mình sẽ gọi điện tư vấn cũng như là có thể gửi tặng mẫu thử nhé đây là ừ, bã trà sau khi mình pha này à, các bạn có thể nhìn này cái ấm này thì rất là hay một cái đấy là à, có thể ừ, thay tống lọc được luôn trong lọng luôn và mình cũng có thể xem được bã trà bã trà mà khi mà mình pha xong thì mình sẽ để sang để sát đây để các bạn à, xem được phần bã trà nhé đây các bạn nhìn thấy rõ không nhỉ là về màu trà này màu trà của bát tiên này màu trà bát tiên sau khi pha xong đấy nhá bát tiên thì có sẽ có màu màu nước là hơi ờ, hơi vàng sóng sánh xanh vàng sóng sánh này thực sự là hương của trà bát tiên rất là thơm và rất là mong mà sẽ có duyên để có thể mời các bạn cũng như là thưởng thức được những à, à chén trà bát tiên bây giờ thì uh, à, dòng vâng, vâng, cho bên tiên các bạn nhanh tay là uh, à, nhắn tin để để có thể là được nhận những phần quà của bên Đức Xuân nhé và dòng trà tiếp theo mà Yến cũng muốn giới thiệu với các bạn nữa thêm nữa đó là dòng trà um, bây giờ mình sẽ giới thiệu dòng trà nõ bên mình nhé đó chính là dòng trà thức tâm này đây là dòng trà thức tâm là dòng trà nõ bên mình mình ừ, cũng sẽ giới thiệu thêm các bạn về dòng trà này và các bạn nào mà muốn à, nhận là phần quà từ muốn nhận là phần quà là những dòng trà à, phần quà là dòng trà thức tâm ấy thì hãy đánh à, đánh là chữ thức tâm cùng với số điện thoại và chia nếu chia sẻ lên uh, livestream này lên năm hội nhóm thì để có thể nhận được phần quà hai phần quà từ dòng trà thức tâm nhé và uh, với những bạn nào mà chúng ta chưa nhanh tay để nhận được phần quà này ấy, thì có thể là mà muốn sở hữu một túi trà túi trà đức tâm này thì hãy uh, đánh uh, hãy comment số điện thoại và dòng chữ đức tâm để bên mình cũng sẽ tư vấn uh, nếu mà chúng ta chưa nhận được quà thì bên mình cũng sẽ tư vấn để có thể gửi tặng các bạn về mẫu thử cũng như là uh, tư vấn cho các bạn về chi tiết kỹ lưỡng hơn về dòng trà nhé hoặc là chúng ta có những câu hỏi gì về dòng trà thì có thể comment luôn đây để à, Đức Tâm Trà, à, Đức Xuân ừ, Trà có thể trả lời các bạn ạ như là pha và cũng như là ấy là dòng trà tức ừ, mà tâm bên mình á, Và cho tiếng, cho tiếng nhạc nhạc đi để nghe cho nó ấy nhẹ về cái nước để pha trà ấy thì ờ, để muốn làm tạo lên cái hương vị thơm nhất của các dòng trà ấy thì chúng ta lên dùng là ờ, để làm tạo nên hương vị thơm nhất là dòng trà thì lên dùng là đầu tiên là lần nước dưa còn nếu các bạn ờ, không muốn thì có thể dùng nước giếng hoặc là là nước nước lọc đóng chai và chúng ta đừng nên dùng nước máy nhá nước máy thì trong nước máy thì sẽ có clo và nó đó cũng là một cái để có thể khử đi cái mùi trà và sẽ cái hương trà khi mà chúng ta dùng nước máy để chúng ta à, pha hương trà ấy thì nó sẽ à, không được à, không được lên được cái vị uh, thơm của hương của từng vòng trà đó tâm thuốc dân trà của bên mình hiện đây là cũng là một sản phẩm mà uh, đã đạt được giải ô cốt 3 sao năm 2019 uh, ờ, và nhắc đến sản ờ, phẩm giải ô cốt thì đó là một sản phẩm của Việt Nam à, tức là một giải thưởng của Việt Nam mình để tôn vinh những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu à, và những sản phẩm nông nghiệp sạch tiêu biểu và với uh, sản phẩm của Bích à, Phong Trà bên mình này các bạn có thể nhận thấy này đương nhiên là các sản phẩm bên mình luôn luôn có tem xác thực nguồn gốc để chúng ta có thể xác thực nguồn gốc của vùng trà vùng trà mà để làm ra à, bên à, nhìn nhá có tem xác thực nguồn gốc này và những giải thưởng của các dòng trà bên mình nhé. thế nên là khi với những với mỗi một sản phẩm trà của mình ấy, thì đều mang một tâm tư của những người làm trà người làm trà sạch ạ và cũng ờ, vì uh, những sản phẩm đều luôn luôn có một tiêu chí đó chính là sản phẩm ngon là sạch ngon thôi chưa đủ nhưng mà sạch sẽ là và an toàn với sức khỏe của người tiêu dùng đấy là là tiêu chí quan trọng nhất của bên mình vậy thì bây giờ mình cũng xin uh, hãy uh, để các bạn xem về bình trà của bên trung tâm mình nhé có một gói dòng chèn nõn như thế như là và được ờ, được cũng như là thu hái theo một cái tiêu chuẩn rất là với là một tôm một tôm và một lá non tè nhất là luôn luôn được mà đánh trà thì luôn luôn được hái và buổi sáng sớm để chất lượng trà sáng sớm và có những cái nắng nhẹ thì sẽ chất lượng trà sẽ cho được sẽ là chất lượng trà tuyệt hảo nhất của trà là nọ bên mình ấy rất là bé này miếng trà rất là bé đây các bạn có thể nhìn thấy nhá trà rất là bé này tưởng uh, được hái về phần lá non nhất và nhiều dưỡng chất nhất thế nên là khi mà trà luôn đạt được cái chất lượng tuyệt hảo nhất này bạn này nhìn thấy nhé. mình cũng ra pha dòng trà ừ, cấp tâm bên mình nhé tâm mà em cảm nhận được cái hương thơm đồ trà thức tâm thì à, trà rất là xanh bạn lấy màu nước rất là xanh này Đầu tiên mình sẽ đậm một chút nhé thôi mình sẽ để các bạn thêm kỹ về món nước của trà này à, với những bạn nào mà à, có dịp qua Thái Nguyên chơi thì mình cũng rất là mong sẽ mời các bạn tới à, à thức tâm trà, thức xuân trà của mình tại số nhà 304 đường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên và bên mình thì có một à, đấy là ở ờ, ngay tại uh, nút sao thịnh đán để mà đi lên cao tốc ấy, thì đấy rất là thuận lợi cho các bạn khi mà chúng ta trước khi uh, rời uh, trước khi tạm biệt Thái Nguyên có thể ghé qua bên mình thưởng một ly trà nóng cũng như là có thể là mua những phần quà đặc sản của Thái Nguyên để mang về để cũng là mang món quà cho người thân và gia đình của mình. Uh, rất là mong sẽ có một hôm nào đó sẽ có duyên để mời các bạn những ly trà này trực tiếp tại chính cơ sở của mình và bây giờ mình cũng sẽ để sát các bạn xem thấy được là cái màu nước màu trà của Đức Tâm nhé với à, tất cả các sản phẩm trà sạch ấy thì các bạn có nhìn bạn, bạn nhìn thấy màu trà Đức Tâm không ạ với tất cả sản phẩm trà sạch thì đều sẽ có không bao giờ màu trà nó sẽ được xanh xanh ngắt đâu nhé à, và bao giờ màu trà nó cũng sẽ có một màu xanh và nó sẽ hơi hơi xanh xanh hơi vàng đấy là tất cả những sản phẩm trà sạch và bên mình sản phẩm các sản phẩm trà luôn luôn cam kết đấy là không có phẩm màu không hương liệu và không chất bảo quản và sản phẩm chè sạch mộc hương à, đều là từ mộc 100% từ à, búp chè thiên nhiên và à, với tất cả những sản phẩm của bên mình ấy, thì khi à, chúng uh, à, khi uống ấy, thì các bạn đều có thể là um, cảm giác đấy là sẽ là có thứ nhất là với sản phẩm trà đức tâm này thì sẽ có thấy là um, như là lúc mình pha này thì thấy là có một cái mùi hương thơm cốm rất là dịu nhẹ này rất là thanh cũng như là cái vị um, đây cái, cái màu trà rất là đẹp này các bạn có nhìn thấy trong chén trà các bạn có nhìn thấy rõ không nhỉ đây trong chén trà này một chén trà đẹp này rất là xanh hương thơm thì có hương thơm thơm rất là thanh rất là nhẹ của cái mùi vị cốm ấy và thế mình cũng sẽ bỏ bỏ bã trà khi mà mình pha ra để các bạn có thể nhìn thấy được cái à, bã của trà nhé đây các bạn có thể thấy cái màu màu nước trà của đức tâm này rất đẹp. đẹp khi à, à, mùa đông lạnh này thì chỉ cần một cái chỉ cần một à, ấm trà nóng À, thêm một người à, thêm à, một hai người bạn có thể là pha trà và à, nói chuyện cùng nhau rất là vui và cũng đôi khi nhiều khi chính cả bản thân mình ấy khi mà có thể là tự pha cho mình một ly trà và thưởng thưởng một ly trà cũng cảm thấy rằng là cuộc sống thì à, đôi khi là nó sẽ tất cả mọi cái nó dừng lại sau cái ly trà của mình và nó tất cả mọi thứ đơn đều rất là nhẹ nhàng và, và ngắm nhìn đối với mình ngắm nhìn những à, à, màu trà ấy thì đấy là một cái cái mình rất là thích này có khi là chụp ảnh mẫu luôn này anh Khánh này Khánh này các bạn có thể nhìn thấy là là bã trà của thức tâm đó là thức tâm sau khi mình pha xong nhé đẹp nhé à, tộ ngon này thôi rồi dòng trà nõn mà và với mỗi một sản phẩm trung tâm này của bên mình hiện tại đang bán với giá là 80.000 trên một túi và với những bạn nào mà có mua từ 5 cân trở lên hoặc là những bạn nào mà có nhu cầu tức là mua về làm quà tặng Tết cho cơ quan ấy thì hãy cứ inbox với mình thì để có được mức chiết khấu rất là tốt nhé à, sản phẩm cấp tâm này là 80 nghìn một túi với những bạn mua trên uh, livestream này thì uh, mình sẽ để giá 80 nghìn nha Ờ, hôm nay thì ờ, cũng bây giờ thì cũng muộn rồi thì à, livestream này thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về hai sản phẩm trà đó chính là bát tiên và thức tâm à, cũng định là giới thiệu thêm nữa nhưng mà chắc là mình sẽ hẹn vào một livestream khác à, vào buổi tối ngày mai thì để các bạn mình sẽ giới thiệu về những sản phẩm uh, thêm những sản phẩm dòng trà khác của bên mình cũng như là mình cũng sẽ muốn giới thiệu là sắp tới là những dịp đến Tết ấy thì ờ, không phải là ngoài những túi đóng gói này thì bên mình còn có rất là nhiều những sản phẩm tự đóng trong hộp gỗ và những chiếc hộp rất là đẹp thì uh, thông qua những sau này những cái livestream khác thì mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn về những sản phẩm uh, um, để có thể là các bạn có thể mua để có thể biếu tặng cho những người quan trọng trong dịp Tết sắp tới nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.